Ok thì ờ, đây chính là giao diện là trang chủ website của game NFT này nhá. Thì link ờ, website ấy, mình sẽ để dưới phần ờ, mô tả nội dung của video này để bạn có thể truy cập vào tìm hiểu thêm nhá. Rồi thì các bạn kéo xuống này. Thì ở đây sẽ có một mục các nhân vật NFT nhá. Sẽ có rất nhiều các nhân vật khác nhau luôn với những số sao khác nhau này, 3 sao, 4 sao này. Đó các bạn có thể quan sát thấy nhá. Kế tiếp kéo xuống này sẽ là giới thiệu game này. A of Discovery AND này là một metaverse mới của game phi đó dựa trên ờ, nền tảng web 3.0 này kết hợp ờ, LFT cũng như là DeFi và nền tảng game nha tăng tốc ờ, LP và khai thác thanh khoản này đó cũng như là rất nhiều các thông tin khác nữa nha Metaverse là hoàn toàn mới này kết hợp LFT, DeFi và nền tảng game đó rồi đây sẽ có video game demo nha tức là bản thử nghiệm test đấy ok ngoài ra bạn có thể nhấp chuột phải này chọn dịch sang tiếng Việt này đó bản thử nghiệm trò chơi này kéo xuống tiếp này sẽ là lộ trình này roadmap này là quý 3 năm 2022 ấy là toàn diện là khởi động lưu lượng, xây dựng thương hiệu và quảng cáo nha. Cũng như là quý 4 2022 này sẽ là sàn giao dịch này, hệ sinh thái ứng dụng Metaverse ra mắt này. Rồi quý 1 năm 2023 này, tạo hiện tượng của năm dựa trên web 3.0 này. Đó, tức là con game này sẽ là một con game mà chúng ta sẽ trải nghiệm mà chơi lâu dài luôn nha. Kéo xuống tiếp này sẽ là hợp tác chiến lược này, sẽ có rất nhiều công lớn nổi tiếng ờ, và uy tín trên toàn thế giới luôn như Binance này, rồi uh, Coin Cap này, hay Coin Gecko cũng như là Celtic này, các bạn thể qua sát này nha. Cuối cùng là các nền tảng mạng xã hội của dự án này, như Twitter này, Telegram này, rồi YouTube cũng như là Medium ha. Đó ok. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ giới thiệu cho bạn là về à, white paper tức là sách trắng của dự án này nhá. Ok thì ở đây sẽ có rất nhiều các ngôn ngữ để bạn có thể lựa chọn luôn từ à, Việt Nam này, rồi Trung Quốc cũng như là tiếng Anh này, Hàn Quốc này, Nhật này. Đó, ở đây thì à, mình sẽ nhấn vào Việt Nam Mi tức là tiếng Việt nhá. Kế tiếp ở đây sẽ có hướng dẫn này. Đó, ở đây chúng ta sẽ tiến hành tạo ví MetaMask này hoặc là ví trước connect cũng được nha để chúng ta tiến hành à, kết nối với game kế thêm nữa là giới thiệu dự án này đó tóm tắt này người dùng này ý tưởng này ưu thế à, gameplay này rồi à, cấu trúc chủ thể nha kế tiếp nữa là đội ngũ cố vấn này có CEO này người sáng lập giám đốc điều hành đấy kế tiếp nữa là CTO này rồi CMO này tức là giám đốc marketing này nhà nghiên cứu tài chính này rồi tiếp nữa là nhận NFT của bạn này thì ở đây sẽ có bốn cấp độ NFT nha nào là cấp độ NR, SR cũng như SSR này đó với giá bán khác nhau này cũng như số lượng à, cũng khác nhau luôn rồi ngoài ra chúng ta sẽ có cấp độ à, siêu cấp của NFT này thì nát nữa mình sẽ vào trải nghiệm à, trực tiếp game luôn để bạn quan sát dễ dung nha Game nữa là lông trường NFT này thì ở đây cũng có cấp độ NR, SR cũng như là SSR rồi NFT này nhân vật này hệ thống chủng tộc sẽ có 6 chủng tộc nhá hiện ra mắt là 4 chủng tộc là Senna Paco này cũng như White Way này Berlin Sky này and um, Green uh, Forest này đó và sau đó sẽ là thêm uh, White uh, Dirt và Shiny nha thêm nữa là cuộc phiêu lưu này hệ thống thành thị bản đồ chiến đấu cũng như hoạt động khác này hướng dẫn chơi này đó các bạn thể quan sát thấy nhá mã thông báo uh, AOD này thì uh, AOD chính là đồng token của game này nhá đây chính là địa chỉ mã thông báo để chúng ta tiến hành à, thêm à, nhập token vào đấy. Số lượng phát hành là 300 triệu này, cơ chế phân phối này. Tổ chức đầu tư sẽ là 5% nha, pool sẽ là 12% này. Aerob tức là tặng này sẽ là 2% này, hệ sinh thái 11%, quỹ nhà cộng đồng thị trường là 15% này, cố vấn là 20% này. Rồi à, play to earn tức là chơi game để kiếm tiền đấy sẽ là 35% nha. Virus này, virus ở trên game này sẽ là 10% nha. Trong đó 5% sẽ đưa vào à, hố đen à, tiêu hủy này, cũng như là 5% đưa vào nhóm cổ tức để thưởng cho sự à, đồng thuận nha. Cơ chế giảm phát này. Ok. Tiếp nữa là đấu giá thị trường này. Rồi tổ chức đầu tư lộ trình này, trang chủ cũng như là cộng đồng. Đó, các bạn có thể uh, truy cập vào white paper tức là sách trắng để chúng ta tìm hiểu thêm về dự án này nhá. Thì uh, như mình chia sẻ, website của nhà white paper tất cả mình sẽ để dưới phần uh, mô tả nội dung của video nhá. Ok bây giờ mình sẽ hướng các bạn là cách chúng ta liên kết ví ờ, MetaMask hoặc là check wallet với game này để chúng ta có thể ờ, chơi game kiếm tiền nhá. Thì mình sẽ làm ở trên giao diện máy tính, còn ở trên giao diện điện thoại ấy, thì bạn cũng làm tương tự thôi nha. Để bạn ờ, quan sát dễ du nha. Ok đầu tiên nhất thì bạn sẽ đang tải cho mình tiện ích MetaMask nha. Đó sau đó các bạn sẽ tiến hành truy cập vào trang chủ của game này FT này. Đó. Thì đường link website trang chủ mình để dưới phần mô tả nội dung của video này rồi. Ok tiếp theo bạn nhấn vào kết nối ví này sau đó thì sẽ ờ, là hai ví như này là ví ờ, MetaMask của nhà chơi wallet nha Ok ở đây thì mình sẽ kết nối ví ờ, MetaMask này mình sẽ nhấn chọn vào này rồi kế tiếp bạn sẽ nhấn vào tiếp theo này chọn là kết nối nha kéo xuống này và nhấn vào phê duyệt này chọn là chuyển mạng này Ok lúc này xin thông báo là đăng nhập thành công nha rồi sau khi kết nối ví MetaMask thành công với game rồi Kế tiếp thì bạn sẽ đành nhập mã giới thiệu nha. Thì à, mã giới thiệu này mình cũng sẽ để dưới phần à, mô tả nội dung của video nha. Ok, sau khi kết nối ví thành công rồi, tiếp theo các bạn sẽ tiến hành nạp tiền vào ví để chúng ta có thể à, mua các NFT nha. Các bạn sẽ nhấn vào biểu tượng ba dấu gạch ngang này cho mình này. Chọn đến mục NFT nha. Ok, kế tiếp kéo xuống này thì bạn quan sát này là đối với game này như vừa nãy mình chia sẻ là sẽ có các cấp độ NFT khác nhau nha. Như cấp độ N này là chúng ta sẽ mua với mức giá là 39U tức là 39 đô la đấy. Tiếp nữa là cấp độ R thì ờ, chúng ta sẽ mua mức giá là 99U này. Rồi tiếp theo là cấp độ ờ, SR là 419U nha. Và cuối cùng là cấp độ SSR chúng ta sẽ mua với giá là 999U này. Và số lượng của mỗi hộp này sẽ là khác nhau nha. Như hộp L này sẽ có 4.000 cái, hộp R sẽ có 3.000 hộp nha. Ở đây thì đã bán một hộp rồi, còn là 2.999 cái này. Tiếp nữa là hộp ờ, SR sẽ có 2.000 hộp để bán này Và hộp ờ, SSR sẽ có 1.000 hộp nha Kéo xuống tiếp sẽ là các combo nha Nếu mà chúng ta mua các combo ấy, thì ờ, chúng ta sẽ được mức giá ưu đãi hơn này Như ở đây bạn có thể qua sát thấy này Nếu mà chúng ta mua 3 hộp này này Trong đó có hai hộp N và một hộp R Thì mức giá gốc sẽ là 177U nha Đây các bạn thể qua sát thấy này Là hai hộp R, hai hộp N sẽ là 78 này Cộng với 99 sẽ là 177U này Nếu chúng ta mua ba hộp này ấy, combo ấy thì chúng ta chỉ mất là 119U thôi nha Tương thế là hộp wireless này đó mức giá gốc sẽ là 557 và mức giá ưu đãi sẽ là 439U nha cuối cùng là hộp uh, vui này thì uh, mức giá gốc sẽ là 1556U mức giá ưu đãi sẽ là 1399U chúng ta sẽ tiết kiệm uh, cực kỳ nhiều tiền luôn Ok tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho bạn là bảng lợi nhuận uh, thu nhập khai thác nha đó bạn có thể quan sát thấy này là cấp L vừa nãy chúng ta mua mức giá là 39U thì ờ, số lượng là 4.000 và bộ số thu nhập sẽ là 1,6 nha. Nghĩa là sao? Là sau 120 ngày này thì 39U chúng ta sẽ thu được 62U. Ờ, tức là 39 nhân 1,6 sẽ bằng 62 ờ, này. Và tương đương với đó là thu nhập mỗi ngày chúng ta sẽ thu được là 0,5U nha. Đó. Và tiếp theo là cấp R này thì giá là 99U, số lượng bán là 3.000 hộp, bộ số là 1,7. Tức là sau 110 ngày chúng ta sẽ có tổng số tiền cả vốn cũng như là lãi là 168U này. Tương đương với đó là thu nhập hàng ngày chúng ta sẽ thu được là 1,5 bao u nha. Và tương tự thế là hộp SR, cung nhà SSR, giá bán là 999 u, số lượng là 1.000 hộp, bộ số thu nhập là 1,9. Sau 90 ngày bạn sẽ nhận được là cả vốn lẫn lãi là 1.898 u. Tức là mỗi ngày các bạn sẽ thu được cả 21,09 u luôn nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng giúp bạn là cách chúng ta mua NFT nha. Rồi bạn kéo xuống này. Vào đây thì mình sẽ mua hộp à, miner này. Đó để có chi phí được ờ, ưu đãi là tốt nhất này là 119U nha Và các bạn cũng quan sát thấy đây là mình cũng đã nạp vào 119U vào đây cũng như là thêm một à, ít BLB à, vào để có thể à, làm phí nha. Các bạn lưu ý nhá là ngoài 119U này các bạn nạp thêm tầm 0,005U nữa tương đương tầm khoảng 1 cho đến 2 đô thôi để chúng ta làm phí ga nha. Ok để mua thì bạn sẽ nhấn vào xác nhận mua nha Ở đây thì mình sẽ mua số lượng là một này Nếu bạn muốn mua hai thì bạn sẽ nhấn lên hai này Đó Rồi nhấn xác nhận mua nha Tiếp theo bạn kéo xuống này, nhấn vào xác nhận này Và các bạn quan sát này là tổng số tiền chúng ta sẽ mua ấy, ở đây sẽ là 119 U cũng như là phí là 0,002 BLB nhá. Nhấn vào xác nhận này. Rồi như vậy là mình đã mua thành công rồi nhá. Bạn nhấn vào đây này. Xong nhấn vào hoạt động này. Đó đã trừ 119 U này. Ok. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào biểu tượng ba dấu gạch à, ngang này. Sau đó nhấn vào phần à, đạo cụ NT nhá. Rồi kéo xuống này Rồi nhấn vào hiển thị ở NFT này Thì bạn quan sát này Đây chính là ba NFT mình vừa mua này Trong đó có hai à, NFT cấp độ là N Và một NFT cấp độ R nha Và ba NFT này thì đều là ba sao này NFT đầu tiên của mình là Google Packer này Thứ hai là Mata à, Fashion này Cuối cùng là Lama nha Đó sẽ có công thủ này Rồi máu này rồi kế nữa thì à, mình sẽ hướng dẫn bạn là cách chúng ta khai thác NFT để chúng ta có thể kiếm đồng token là AOD kia và quy đổi đồng token đó ra các đồng à, stablecoin như à, USDT hay BUSD. Sau đó chúng ta rút về tài khoản ngân hàng nha. Ok, bạn tiếp tục nhấn biểu tượng ba dấu gạch ngang này. Sau đó nhấn vào khai thác NFT nha. Kế tiếp à, kéo xuống này. Thì như vừa nãy bạn quan sát đấy là mình có hai NFT cấp độ N đúng không? Thì ở mục pool khai thác cấp N này, bạn sẽ nhấn vào khai thác cho mình ha. Ok, lúc này sẽ thông báo là Operator Success, tức là mình đã khai thác thành công rồi nha. Và ở đây sẽ có số lượng khai thác này. Như ở đây của mình là hai này bộ số lợi nhuận này rồi à, thời gian khai thác sẽ là 4 tháng này rồi à, tổng doanh thu hiện tại thì mình mới khai thác nên chưa có gì và thu nhập hàng ngày mình sẽ khai thác được 19 à, đồng token AUD nha kế nữa là mình có một NFT cấp độ R đúng không thì mình tiếp tục nhấn vào khai thác này ok cũng tương tự thế sẽ là thông báo là operator success tức là mình đã khai thác thành công rồi nhá thì ở đây đối với cấp độ R chúng ta sẽ khai thác mỗi ngày được 57 đồng token AUD nha đó và cấp độ SR cũng như SSR mình chưa có nếu mình nhấn vào khai thác này thì đây sẽ lên à, thông báo là update à, fail tức là mình à, chưa thể khai thác nha Ok thì đó là cách khai thác LFT thì chúng ta có thể kiếm tiền kiếm token AUD nha tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn mục ví này Ok thì đây chúng ta có thể nạp tiền cũng như rút tiền nha ở mục nạp vào cũng như rút ra này đó để rút tiền thì bạn sẽ nhấn vào rút ra này thì này sẽ một giao diện như này thì ở đây bạn sẽ tiến hành nhập số token AUD bạn muốn rút nha đó và min rút ở trên ờ, game này sẽ là 10.000 token AUD nha. virus sẽ là 10% này. Cuối cùng bạn nhấn vào xác nhận để tiến hành ờ, xác nhận rút tiền ha. Rồi sau đó bạn sẽ tiến hành ờ, truy cập vào ví MetaMask này, rồi nhập token AUD vào đây. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành hoán đổi token AUD này sang các stablecoin như UST hay BUSD nha. Và địa chỉ hợp đồng token AUD này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Ok, ngoài ra đây sẽ có tổng doanh thu của tôi này, cũng như là tổng doanh thu khai thác, rồi tăng tốc này, số tiền rút này, hoa hồng giới thiệu này thì uh, ờ, chỉ thêm về mục uh, hoa hồng giới thiệu ấy thì đối với game này chúng ta sẽ có hai tầng đem nha như vừa nãy mình mua hộp uh, miner ấy thì uh, đối với cấp độ 1 những bạn uh, đăng ký trực tiếp qua link của mình thì mình sẽ nhận được uh, 10% từ uh, người mình giới thiệu nha còn đối với những người mà gián tiếp đăng ký qua link của mình ấy, thì mình sẽ nhận được uh, 5% nha thì đó là đối với uh, combo miner còn đối với combo wireless ấy, tức là combo cao cấp hơn thì mình sẽ nhận được 15 và 7% nha. Và cuối cùng là combo vui thì mình sẽ nhận được 20 và 9% ha. Ngoài ra tiếp theo à, còn những mục khác này như là AOD này, hộp này, tăng tốc này, cũng như là nhóm đồng thuận này, rồi ở ờ, chợ này. Đó. Thì ở ờ, mục chợ này sắp ra mắt thôi. Khi mà chợ ra mắt ấy, chúng ta có thể uh, giao dịch mua bán các LFT cũng như là trang bị ha. Rồi thì như vậy là Hoàng Văn Giang đã chia sẻ, giới thiệu cùng review cho bạn là game LFT, chơi game để kiếm tiền này. Thì bạn nào quan tâm muốn tham gia ấy,